anh em à, tiếp tục quay lại kênh về công nghệ chơi bài lá thì à, xin giới thiệu với anh em về một cái à, mẫu sản phẩm mới nhất hiện nay đó là một cái áo được bài cổ tay cái áo này thì nó hỗ trợ anh em chơi liêng và chơi ba cây à, dễ dàng và hiệu quả cao hơn đây là một sản phẩm mới của chúng tôi à, chúng tôi đã thiết kế lại kể cả về hình thức và chất lượng đến máy móc chạy rất là êm tốc độ rất là nhanh và kiểu dáng rất thời trang à, cách chơi của cái máy này áo là như thế nào thì khi giới thiệu với anh em cái áo này anh em sử dụng tất cả các loại bài trên thị trường bài à, hoàn toàn thanh chín à, anh em đi chơi anh em không cần phải lùa bài hoặc phụ thuộc vào bài như kiểu một số cái công nghệ khác nữa mà dùng tất cả các loại bài để bên học em cũng được à, ví dụ chơi liêng anh em lên những ván bài điểm số thấp thì à, trước khi bỏ bài anh em cố gắng hao từng lá bài Đấy. cách hao nó đơn giản anh em chỉ cần à, cây nào muốn hao muốn giấu anh em cho lên như cùng để làm động tác nặng bài này thôi là hao thành công Đấy. sau khi hao lá bài đó xong anh em sẽ lên những món bài sau và anh em xem cái cây vừa rồi ta giấu đi nó hợp với bài sau không nếu mà hợp thì anh em sẽ đổi Đấy. ví dụ tôi giấu cây ca bây giờ tôi lên được cây di cây ca cây bảy thì tôi sẽ cây bảy với lại được chỗ cây ca tôi vừa giấu để có một toán tranh ảnh rất là nhanh đó. anh thấy chưa rất là nhanh luôn tiếp tục chúng ta lại lên được đôi bảy vào cái quy Đấy, vô tình lên được cả ván bài đôi bảy và cái quy trong khi đó tôi có bảy cái lá bảy trong người tôi để cái quy sang cái 7 để có sáp 3 quy 337 từ 4 điểm bài trở thành sáp 37 thì rất là ok đó, anh em thấy hiệu quả của cái công nghệ áo đổi bài của tay các bạn cho anh em trong cuộc chơi vâng lại tiếp tục lên cái 6 cái G và cây K Đấy, từ cái 6 sang cái quy vừa rồi để có một toán uh, à, GVK Đó, anh em thấy chưa rất tuyệt vời luôn đây là dòng áo đủ bài chống ồn nó không hề có một tiếng động phát ra anh em à, đổi bài rất là êm và làm tất cả những người xung quanh chơi cùng chúng ta không thể phát hiện ra được chúng ta đang làm cái thủ thuật trong cuộc chơi Đó tôi sẽ đổi lại cho anh em xem lần nữa nhé tôi có cái 6 cây di và cây k tôi sẽ giấu cây k được cái cây vừa rồi bên trong người ra đó cái cách đổi bài rất là đơn giản thôi sản phẩm chúng tôi thì đều có bảo hành cho anh em anh em à, khi mua công nghệ của chúng tôi đều có tem và cái à, thẻ bảo hành kể sản phẩm nào cũng thế thì anh em nào mà có nhu cầu về cái công nghệ áo đổi bài cổ tay này thì vui lòng liên hệ tôi qua số điện thoại 0834 666 33 hoặc 0346 0947 chúng tôi làm việc 24 trên 24 và tất cả trong tuần anh em à, có nhu cầu vui lòng liên hệ cho tôi bất kể thời gian giấc nào chúng tôi cũng sẽ tiếp với anh em xin chào anh em